về nói chung là đa số anh em chơi là sẽ bị thua lấy công chuyện về chơi nhưng mà vẫn bị thua máy dởm chỉ áp dụng cho những người có kỹ thuật tốt đánh nói chung là người ta quen rồi thì máy nào người ta đánh cũng được còn anh em mới chơi thì tốt nhất mình khuyên anh em nên đầu tư một số tiền nói chung là nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu đầu tư vô những cái dòng máy cao cấp anh em chơi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đối với những anh em nào mà mới chơi thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em coi một cái mẫu máy CVK 700 phiên bản C đây là con máy CVK 700 phiên bản C Dòng máy cao cấp nhất thị trường hiện tại Không có con máy nào mà đánh xịn hơn con máy này đâu nha Máy này được tích hợp mẫu mã của nó được làm trên cái điện thoại iPhone 7 Plus Đây mẫu mã thì anh em thấy nè Giống như điện thoại bình thường Giống thật 100% Và ứng dụng ở bên trong là thì anh em có thể thấy Gọi điện thoại bình thường Nghe gọi bình thường Zalo Facebook gọi bình thường Và một cái nữa là lên mạng coi phim được luôn nha Đó wifi 3G thoải mái rồi tiếp theo một cái phần nữa bây giờ tới chức năng của máy nè thì khi mà mua một con máy đánh bài này về thì anh em có thể chơi được tất cả các môn bài đá thì anh em thấy đây nè ở trong phần trò chơi sảnh này nó có rất là nhiều loại bài cho anh em lựa chọn chơi ba cây thì có bài cào bài liên và bài ba cây miền bắc tiến lên nè ngầu hầm nè bên ấn độ nè binh sập xám nè xì dách nè nói chung là nhiều lắm bài nào cũng có dường như bài nào cũng có chỉ có poker thì nó không có thôi còn tất cả các loại bài ở Việt Nam đều có hết thì ở cái video này mình sẽ cho anh em thấy được những cái mà con máy đánh bài cao cấp nó có những cái máy mà rẻ tiền những cái đời máy cũ là không có anh em lấy dễ lấy về anh em chơi có dễ hay không là phụ thuộc ở những cái phần này thì anh em cố gắng theo dõi hết video mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết những cái điểm khi mà anh em đi mua máy đánh bài anh em cần phải chú ý để anh em phân biệt được đâu là một con máy đẻo đâu là một con máy xịn thì video ngày hôm nay thì mình sẽ test riêng dành cho những anh em nào mà chơi bài liên nha thì đầu tiên mình test trước cái phần quan trọng nhất của máy là cái phần camera soi bài quét bài rộng hẹp của máy thì ở cái phần camera đối với những cái lời máy rẻ tiền á chẳng hạn như cái máy rồi để đó đi đúng không bài anh em phải để đây đặt đúng chỗ ngay chỗ và bài nó phải vuông vắn nói chung là mình chỉ cần chạch đi xíu là nó không báo được nữa còn đối với cái máy này thì anh em đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo bây giờ máy là để đó mình bài mình để đây nè máy nó báo mình đặt qua bên đây nó cũng báo nè và mình đặt qua bên này nó cũng báo nè đó cầm ở trên tay nó cũng báo luôn máy này thì cầm trên tay báo luôn nha đó hoặc là anh em có thể để trên một cái hộp vậy nó vẫn báo được nó vẫn soi lên được đó rất là dễ còn bài thì nó quét cả bốn chiều bốn cạnh tức là mình đặt chiều nào nó cũng sẽ báo cả bốn góc này luôn đó đây là cái phần à, máy móc quét bài còn tiếp tới là mình sẽ test cho anh em coi cái phần chức năng của máy thì máy đánh bài thì nói chung là cái chức năng của nó mình không thể nào xài hết nổi đâu nhưng mà mình sẽ áp dụng một số cái chức năng chính để mình chơi thôi thì đối với đánh liên thì nó sẽ có tổng cộng là ba mã để anh em chơi đầu tiên là chế độ chơi báo một nhà lớn nhất bây giờ mình test cho anh em coi thì mình để cho cái màn hình nó sáng vậy nha còn khi mà anh em đánh á, thì anh em sẽ thoát ra nè thoát ra ngoài luôn mình nghe gọi được luôn vừa đánh vừa gọi được luôn đó tắt đen đi về chơi đó về bỏ ra về ai biết gì bỏ bài ra nè kinh bài nè máy này á là bài anh em kinh tới đâu nó sẽ báo tới đó và một cái nữa là khi mà chơi binh sập xám á, với lại binh uh, ờ, Ấn Độ đối với máy cũ anh em kinh còn ít bài quá nó không đủ bài nó không báo nhưng mà đối với con máy này nha chơi bài nào cũng vậy chơi binh sập sám chơi hết bài luôn bỏ bài xuống kinh còn một lá cũng báo nha có nghĩa là khi mình kinh nó mới báo rất là dễ còn tất cả những cái âm thanh mà nãy giờ anh em nghe á là khi mà vô sòng thì anh em sẽ được đeo cái tai nghe này đây là cái tai nghe dành riêng cho máy đánh bài tai nghe mini tai nghe này thì nó nhỏ lắm so với ngón tay thì nó chỉ có 1 phần ba ngón tay thôi mình nhét sâu vô trong cái lỗ tai mình thì nó nằm lúc ở trong cái màng nhĩ á không thể nào mà người ta nhìn thấy được cho nên cái vấn đề mà bị bắt tan tan tích ở cái tai nghe này là không có còn cái phần máy móc này tan ở cái máy thì anh em nhìn thấy nè ở đây nó có cái mật khẩu thăng một ba năm sáu thăng thì nó mới vô được cái phần đánh bài nè còn cái mật khẩu đó thì anh em có thể đổi anh em thích đổi thành gì anh em đổi không có cái mật khẩu đó thì không có cái gì mà bắt tan được anh em hết đó cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm đây test cho anh em coi đánh liền bỏ xuống nào máy nó báo ba chia ra nhà số 3 sẽ lớn nhất đó nhà đó nhà số 3 là nhà này hai nút nhưng mà mình dám khẳng định với anh em vẫn là bài lớn lớn nhất bài này chính nút vậy là nó sai à cái này đang đánh 5 người đây đây là cái nút tăng giảm số người chơi anh em bấm lên là nó sẽ dạ. tăng người nè bấm xuống là nó sẽ dạ. giảm người nè nhưng mà anh em nhớ chẳng hạn như anh em chơi 5 tụ thì anh em phải chỉnh đúng 5 tụ chơi 4 tụ thì phải chỉnh máy 4 tụ thì trước khi đi chơi thì anh em cứ chỉnh sẵn ở nhà tới xong là mình chỉ có mở ra chơi thôi đỡ lúng túng cái máy này thì xài nói chung là nó tiếng việt không à xài cũng rất là dễ anh em lấy hàng thì lên trên này mình hướng dẫn cho anh em khoảng 30 phút là chơi được không cần phải tập không cần phải có kỹ thuật vẫn chơi được nha bỏ bài xuống nè máy báo hai chia ra nè này đang đánh bốn người cái này thì mình chắc chắn 100 phần trăm với anh em là không bao giờ sai ba nút nhưng mà dám chắc là lớn nhất hai nút nè hai nút nè chết nè hai nút nè chết hết đó đánh liên cái này là chế độ đánh liên nha tính cả liên cả sáp cả ba tay và tính cả cơ rô trùng bích rồi tiếp theo mình sẽ test cho anh em coi ở cái chế độ à, báo hai nhà lớn nhất đây nè hồi nãy là mình cho nó báo một nhà lớn thôi bây giờ mình muốn đánh thêm nói chung mình muốn câu kéo người ta thêm nữa thì mình chơi chế độ này báo hai nhà lớn thì uh, mình có thể nhấp nhả người ta nữa một bốn một lớn nhất nè số nào nó đọc trước sẽ là bài lớn nhất đọc sau sẽ là bài lớn nhì một lớn nhất nè liên không chín nút bài này lớn nhì nha năm nút còn hai tụ này chắc chắn sẽ nhỏ hơn năm nút bốn nút ba nút đó thấy chưa chuẩn một trăm phần trăm còn cái chế độ thứ ba là cái chế độ làm bài mình lớn đây mình sẽ chỉnh qua cái chế độ này cho anh em coi cái máy này thì nói chung là sau này lên đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau dễ ẹt à nói dễ lắm cho nên anh em không cần phải lo về kỹ thuật uh, xài máy đâu tiếng việt hết kinh bài nè máy báo một anh em xả đi cho mình lá bỏ xui quá bỏ đi lá nè bài xui quá bỏ đi lá chia đó bài mình lớn nhất bài này sẽ là bài lớn nhất máy nó báo một anh em bỏ đi một lá báo hai bỏ đi hai lá đây là cái chế độ để làm bài mình lớn đó bài mình bảy nút nhưng mà chắc chắn 100 phần trăm sẽ lớn nhất đánh cái chế độ này đối với những anh em mà chơi ẩm tẩy thì vô địch đó thì đây là ba cái chức năng cũng như là những cái mà quan trọng của một con máy đánh bài mình test cho anh em coi thì à, anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình 0909 704 số 4 thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài nè chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu hoặc là những cái game hack ở trên điện thoại á thì à, trước khi mà mình tắt cái video thì mình cũng khuyên anh em dặn anh em một lần nữa cho anh em ờ, kỹ khi mà đi mua hàng hiện tại bây giờ trên đây lừa đảo rất là nhiều anh em đi mua hàng phải cẩn thận kiếm cho mình một cái đại lý nào nói chung mình quen biết hoặc là cảm thấy người ta uy tín giao dịch chứ đừng nên giao dịch qua mạng hiện tại bây giờ nói chung mà khả năng anh em bị lừa rất là cao anh em giao dịch qua mạng thì 90 phần trăm anh em sẽ bị lừa đối với những cái dòng sản phẩm mà cao tiền như thế này còn à, mua cái gì cũng vậy hết đi lên tận nơi sắp xếp bỏ ra ít thời gian lên tận nơi vô nhà người ta coi hàng cảm thấy sản phẩm nó ok đúng như quảng cáo mình ưng ý sản phẩm đẹp lọt sân chơi của mình thì lấy về xài còn không thì lên tham khảo thì à, có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là kết bạn zalo sẽ có tư, nhân viên nó tư vấn cụ thể cho anh em hơn thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha